Văn phòng luật sư vi phạm hot chuyên lo luật di trú trục xuất bảo lãnh cha mẹ vợ chồng con cái anh chị em làm visa thẻ xanh đầu tư chào đây là luật sư di trú vi phạm hot văn phòng vi chuyên về bảo lãnh gia đình fiance visa với là học sinh qua đây học We help people stay and come to America. Có văn phòng tại Sài Gòn, Việt Nam, tư vấn miễn phí 619 997 74 93. Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV. Thưa quý vị, à, trong chương trình Bạn có biết ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ lại một khuôn mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại San Diego, đó là luật sư Vi Phạm Hock từ văn phòng luật sư di trú tại San Diego. Luật sư Vi Phạm Hock chuyên về luật di trú tại San Diego của chúng ta, có văn phòng tại San Diego và tại Sài Gòn. Thưa quý vị, trong hơn 3 tháng qua vì đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào đối với à, những thông tin tin tức về luật di trú. Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị gặp gỡ với luật sư Vi. Trước hết Vân Anh xin chào tái ngộ với luật sư Vi. À, Vi chào chị Vân Anh và khán giả tv lâu quá không họ gặp chị ơi. Lâu quá không gặp luật sư Vi, không biết là hơn 3 à, tháng, 4 tháng vừa qua luật sư Vi thế nào? À, luật sư văn phòng của chúng ta cũng vẫn làm việc hay là à, cá nhân luật sư như thế nào? À, dạ cảm ơn chị hỏi. À, thì Vi cũng bình thường nhưng mà văn phòng thì à, có khách vào, ờ, có bà con vào nhưng mà phải à, gọi là mà hạn trước. Tại vì mình <laughs> phải à, cách ly đó chị. Nên dạ nên vâng. cẩn thận cho bà con. tức là quý khách của chị thì sao? Dạ vâng. Và nói về luật di trú của chúng ta về tình hình di trú À, vì ảnh hưởng của Covid-19 à, thì thưa luật sư đã có những cái thay đổi như thế nào trong suốt 3 tháng vừa qua mà đồng hương người Việt của chúng ta cần biết? Dạ, mời luật sư Vi. Dạ, cảm ơn chị. À, là giờ Vi nói là chuyện mới nhất, là chuyện mới nhất là à, à, Tổng thống Trump đó là cho à, một cái à, order xuống là bắt đầu tháng 8 đó là um, cái skill worker có nghĩa là người lao động cái cái potato đó nó sẽ bị ngừng đi cho ít nhất là à, hết năm này mới được cho nên vì vậy mà nó rất là quan trọng cho bà con với mình là lao động là chi thế nào là nó à, H1B đó chị hồi đó mình đã nói trước rồi là yeah. Dạ. cái đó là về lao động nó gọi là skill workers có nghĩa là mình phải có bàn và có kinh nghiệm với về với có được là cái H1B hoặc là cái à, J1 visa với là cái L1 à, visa là mấy cái đó về cái lao động là ngừng cuối có thể là cuối năm với là bắt đầu được chị và với uh, cái uh, chương trình về Edify đó luật sư Vi thì luật sư Vi có thể update coi là tới nay thì uh, chương trình đã bị trì trệ như thế nào và những cái tin tức gì mà mọi người cần biết. Dạ cái này đó là Vi nói là uh, tin tức xấu nhưng mà cũng là tin tức tốt uh, là tháng 11 2019 uh, là cái giá uh, về cho ở à, uh, cái uh, EB5 nó đã lên từ 500 ngàn cho tới 1 triệu mà từ 1 triệu đó là phải tới là 1 triệu 8 mới được nhưng mà ừ. tại sao Vi nói xấu nhưng mà tốt là tại sao là tại vì đồng ý là đó giá, giá nó lên nhưng mà giá nó lên có nghĩa là hồ sơ người ta à, nhập di trú là nó ít đi khi mà nó ờ. ít đi dạ khi mà nó ít đi đó thì hồ sơ mình người ta à, người ta coi đó thì nhanh hơn cho nên vì dạy mà tốt à, xấu nhưng mà tốt chị Dạ. Và à, luật sư Vi nhắc lại một tí về cái luật uh, của EB5 luật sư. Dạ. À dạ, EB5 là về um, mình đầu tư. Tại mình đầu tư là khi mà mình đầu tư giờ nó là tạm 9 triệu mình đầu tư trong một cái uh, company uh, nào đó ở à, nước Mỹ mà sau khi mà con mình mà dưới 21 tuổi thì cả gia đình Ờ, đi luôn nó không có giới hạn là bao nhiêu người ở gia đình ba mẹ con cái dưới 21 tuổi là có quyền qua Mỹ và có quyền là có thẻ xanh mà khi mà mình có thẻ xanh rồi là mình có thể đổi lại cho quốc tịch Mỹ luôn chị. À, thưa luật sư dạ. như vậy thì về uh, luật di trú như là ừ, về gia đình như là bảo lãnh vợ chồng con cái thì nó có bị ảnh hưởng của covid 19 này cũng như là những cái luật mới làm cho ờ, trì trệ hoặc khó khăn hơn không luật sư? À, dạ khó khăn thì 100 khó khăn hơn với là lâu là 100 100 lâu hơn là tại sao tại vì mình có nhiều vấn đề vấn đề thứ nhất là vì không biết là bà cô mình có biết không là lãnh sự quán ở Việt Nam đó là nó còn đóng cửa nó ừ. chưa ừ. mở cửa cho nên bà con mình mà chờ ở Việt Nam để cho phỏng vấn thì cái điều đó à, bà con mình vẫn chờ tại vì lãnh sự quán chưa mở cửa ở ở tự tại ở Việt Nam cho nên ừ. bà con mình là nếu mà có à, giấy tờ đi phỏng vấn thì nên à, chờ một tí khi nào lãnh sự quán mở cửa rồi mình mới để được phỏng vấn và được à, và đưa à, give cho cái à, thịt thụ để đi qua Hoa Kỳ. Và cái thứ hai là lãnh sự quán ở immigration văn phòng immigration của Mỹ nó mới mở cửa thôi chị không biết bà ừ. con mình biết không là tháng 6 ngày 3 là mới mở cửa đây là mới một hơn một tháng thôi và điều thứ ba là khách của vi cũng dạy bà con cũng dạy gọi là vì lan tay là văn phòng lan tay là nó chưa mở cửa chị cho nên nhiều hồ sơ nó bị ngừng lại là tại vì chưa lăn tay được tại vì cách ly đó chị yeah. Dạ. à, và với uh, văn phòng di trú của chúng ta tại San Diego cũng như là tại Hoa Kỳ nói chung uh, luật sư thì uh, sắp tới nó có những cái thay đổi như thế nào không tại vì chúng ta thấy là ở uh, rất là nhiều những cái cơ quan khác À, nhân viên đều bị bớt đi thì à, văn phòng di trú của chúng ta tại Hoa Kỳ có bị như vậy không luật sư? Dạ văn phòng thì cũng giống y văn phòng mấy um, uh, văn phòng khác là bị ảnh hưởng là tại sao tại vì cách ly đó chị thì vi thấy là quan trọng nhất là an toàn cho bà con mới là an toàn cho người làm ở uh, văn phòng cho nên vi yêu cầu là nếu mà bà con muốn tới văn phòng à, thì gọi trước hoặc là à, email cho văn phòng vi trước để để cho an toàn cho bà con khi mà tới văn phòng của vi quan trọng nhất là bà con Dạ vâng. À, thưa luật sư, trong thời gian vừa qua thì à, có rất là nhiều người Việt Nam của chúng ta sang Hoa Kỳ du lịch và vì Covid-19 cho nên bị kẹt lại không có về được. Thì như vậy có ảnh hưởng gì đến cái visa? Thí dụ như visa của họ bị hết hạn vào tháng 4 hay là hoặc là tháng 5 mà bây giờ bị bị kẹt như vậy không có máy bay thì những người đó cần phải làm gì à, và cái um, làm gì để không có phải lo lắng trong thời gian này thưa luật sư à, dạ chị à, Văn Anh quan trọng nhất là bà con nếu mà có cái visa mà gần hết hạn ít nhất là một tháng thì nên liên lạc văn phòng vi hoặc là văn phòng khác cũng được nhưng mà quan trọng nhất là bà con phải liên lạc luật sư là gọi là văn phòng vi có thể à, giúp được là mình gửi cho di trú yêu cầu là di trú nên dời hạn cái visa của mình tại vì cái covid này mà mình về à, ờ, nước của mình không được thì vi nói khách là bà con thì phải gọi văn phòng để cho mình dời hạn cái cái visa hoặc uh, visa thăm hoặc là visa học sinh là cũng dạy chị à, luật sư có thể nói thêm về cái visa của học sinh uh, luật, luật sư tức là các em Việt Nam rồi chưa qua được rồi rồi hết hạn hay như thế nào luật sư? Dạ, cái đó thì cũng giống y cái à, cái visa thăm quan trọng nhất là mình phải cho di chú biết là cái tình cái situation của mình là như thế nào để cho visa cái visa của mình nó không có hết hạn khi hết hạn có nghĩa là mình ở lậu khi mà mình ở lậu là có nghĩa là mình khi mà mình về Việt Nam thì mình không có thể trở lại Mỹ được à, đồng ý là giờ nó có có dịch là di trú nó cũng hiểu nhưng mà à, cái đó là trách nhiệm của mình là khi mà cái visa mình hết hạn là mình nên cho di trú biết để cho di trú có thể um, à, góp ý kiến cho mình cho nên cái đó là rất là quan à, quan trọng chị à, với là cái thứ ba đó là khi mà di trú gửi cho mình mà cái giấy mà cho cho mình à, để à, amend cái hồ sơ mình đó có nghĩa là đưa thêm giấy hồ sơ đó là Vi không biết là bà con biết không nhưng mà nếu mà mình lấy được cái giấy tờ đó tháng 3 cho tới tháng 6 là di trú cho mình thêm 60 ngày nữa để ừ. cho mình trả lời cái đó là rất là quan trọng yeah. Dạ. À, cảm ơn luật sư Vi rất là nhiều quý vị à, đang theo dõi chương trình bạn có biết của VNTV và à, luật sư Vi vừa mới chia sẻ với chúng ta những cái thông tin cập nhật nhất trong cái thời đại dịch Covid-19 này đã ảnh hưởng như thế nào đối với cái những vấn đề xoay quanh về di trú. và Tú luật sư bên cạnh ảnh hưởng của Covid-19 làm cho mọi công việc, mọi giấy tờ đều trì trệ thì cũng có rất là nhiều những cái nguồn tin cho rằng trong thời gian sắp tới À, với à, những chính sách thay đổi về nghiên cứu của Tổng thống Donald Trump thì sẽ rất là khó khăn trong bất cứ các lĩnh vực trong vấn đề di trú kể cả bảo lãnh gia đình à, rồi à, qua đây du học hoặc là du lịch hoặc là đầu tư và không luật sư một cách à, tổng quát dạ đúng rồi đó chị cho nên à, vi hy vọng là bà con mình nếu mà muốn cho con qua bên này và qua bên Hoa Kỳ hoặc là muốn đầu tư ở đây là vi hy vọng đó là bà con mình nên um, à, gọi luật sư để cho hướng dẫn rất là chặt chẽ quan trọng nhất là giờ bây giờ mình cần nhất là người luật sư để giúp đỡ mình về cái con đường này đi dạ vâng à, thưa luật sư à, như vậy thì nói tóm lại trong thời gian này mọi việc đều là phải chờ đợi hết phải luật sư dạ dạ chị à, và vâng, thưa quý vị một lần nữa quý vị có tất cả những cái thắc mắc trong vấn đề đi à, xoay quanh vấn đề di trú bảo lãnh à, gia đình bảo lãnh à, về di trú bảo lãnh cha mẹ vợ chồng con cái cũng như là tất cả các thủ tục về làm visa du học du lịch lao động thẻ xanh và đầu tư à, xin quý vị hãy gọi với văn phòng của luật sư Vi luật sư Vi sẵn sàng à, giải thích cho quý vị với tất cả những cái thắc mắc của quý vị tham khảo miễn phí nha quý vị xin thoại là 619997 7493 và bên cạnh đó luật sư cũng có văn phòng tại Sài Gòn để giúp đỡ cho quý vị khi mà quý vị có thể bảo lãnh gia đình hoặc là đầu tư hoặc là những cái diện mà quý vị sang Hoa Kỳ trong những cái diện khác thì di trú à, thưa luật sư luật sư có cái lời chia sẻ gì với quý vị khán giả trong một cách chung chung à, trong trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay dạ yeah à, vi muốn là vi muốn à, à, cảm ơn à, khánh vả đã giúp vi mấy năm này với là vi hy vọng là cái giờ cái time này rất là khó khăn cho nên vi hy vọng là bà con à, à, keep safety và cẩn thận về mọi thứ để cho mình à, khỏe mạnh dạ vâng À, cảm ơn luật sư rất là nhiều và cũng chúc cho uh, luật sư Vi cũng như là văn phòng uh, sẽ có nhiều các anh chị em trong văn phòng uh, di trú của luật sư Vi có nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ cho đồng bào của chúng ta trong lĩnh vực di trú trong những ngày tới và khi mà luật sư có những cái tin tức gì mới thì sẽ tiếp tục uh, update đến cho quý khán giả của VNTV các luật sư. Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn uh, uh, VNTV audience. À, cảm ơn sự chỉ lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt.